đấy thì à, sau khi mà sau buổi cốt đấy chị muốn chia sẻ nhanh để chị đi bán hàng <laughs> cảm ơn mọi người đã lắng nghe một chút ạ à, trước khi chia sẻ xong thì tối đấy thằng con chị đã đi chơi đến 10 giờ chị gọi nó mãi nó mới về nó về thì um, lúc giờ chị mới ngồi với chị nói chuyện với nó được thời gian lấy hết can đảm bình thường chị nó gọi là trông khắc đấy <laughs> rất khó nói chuyện với nhau thế là hôm đấy chị ngồi chị cũng cố gắng ngồi hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau chị nói hết tức là khi mà chị thiền à hôm hôm đấy cốt mình nghĩ rồi mình nói với nó là hôm đấy tối đấy chị nói với nó và nó nhiều hơn nữa thì nó ngồi im mà nó nghe mọi lần nó không nghe đâu mặt nó câu có và nó nó thể hiện đủ thứ luôn nếu mà bình thường thì hôm đấy tự nhiên nó ngồi im nó nghe thế sau khi chị nói những cái điều mà con cần phải cố gắng thay đổi mình như thế nào thế nào đấy thế thì mà là sau hôm đấy chị lại nói hết được cả cái chuyện nó lớn rồi mà chị nói cả những cái chuyện là trách nhiệm của nó sau này về chuyện tình cảm của con thế nào thế tại sao chị lại nói những cái chuyện đấy hôm đấy chị nói chị nói thì cảm thấy nó làm sao mà chị nói được hết cả cái tấm lòng của chị ra thế xong rồi là xong thì nó ngồi im nó không nói gì hết thế xong rồi chị bảo là thế bây giờ mẹ có những cái sai của mẹ thế con cần mẹ là con muốn mẹ là bây giờ là người như thế nào để mẹ giúp kinh nghiệm để cái mối quan hệ của mẹ con mình nó tốt hơn thì nó chỉ nói mỗi câu là ừ, tất cả là tại con ừ, tại con là mẹ em như thế bây giờ con hãy cố gắng để mẹ không phải như thế nữa cái là từ hôm đấy nó thay đổi thật sự nó đến giờ nó xuống nó nấu cơm này nó đi đâu thì nó xin phép này bảo mẹ con đi đây con đi nọ con đi kia chứ chưa không nói đâu bây giờ nói hết bây giờ học hành thì chị cũng bảo nó là bây giờ mỗi một ngày con phải đặt ra một cái mục tiêu của con thì cứ đến tối đến chị hỏi là ngày mai là con định làm gì thì nó nói những cái việc nó làm mai nó sáng nó đi học còn trưa nó về nó nấu cơm này chiều con xin nó đi bơi này tối về con học một lúc xong con đánh điện tử này nó nó hết những cái cái kế hoạch của nó ra như thế và thế con phải cố gắng sau đấy là con sẽ cố gắng con con vạch một kế hoạch tương lai của con chị nói hết như thế thì từ hôm nọ hôm nay thì chị thấy nó nó tốt hơn nó phải được sáu bảy mươi phần trăm rồi <laughs> rất cảm ơn thầy Phương cảm ơn à, lớp K2 và cảm ơn tất cả mọi người thank you love you <laughs> cảm ơn mọi người đã lắng nghe thực sự là chị rất mừng chúc hôm nay mừng. Ừ, cái buổi thiền hôm nay thì thực ra chị có mối quan hệ không nói chung là nó cũng có nhưng mà hôm nay mới buổi thiền này, tại sao chị cũng nghĩ đến ông chồng chị nghĩ tất cả những cái điều tốt đẹp đến ông ấy và chị ước ao là cái mối quan hệ của chị nó như ngày xưa riêng buổi thiền tại sao chị lại nghĩ thế <laughs> chị mong là được như vậy <laughs> thành kiều làm gì cả nhà đã lắng nghe chia sẻ của chị tiếp vâng. tục làm lớn cái hình ảnh tuyệt vời của anh ấy chị sẽ thấy ừ. là vâng. mối quan hệ sẽ cải thiện rất là mong là như thế vâng. mong là như thế thành kiều làm gì cảm ơn cả nhà <laughs>